Xem trước kết quả như thường lệ nhé Đao lá trên cyberdrop, cyberdrop chấm Mình xem ờ, cái dung lượng này bên này dung lượng cao uh, mấy trăm kb là đúng rồi nè à, mình sẽ giới thiệu về thumbnail và image à, trong phần chính của video nha thì ở đây ở Cybercrop chúng ta sẽ dùng thumbnail thumbnail image này. và tải sau khi tải xong đây album test 2 lúc nãy mình mới à, rồi nè test 2 nè của Cyberpunk nè thấy không bây giờ tới Google mình sẽ làm nhanh nhé copy link Google dán vào Enter Google chúng ta vẫn sẽ dùng thumbnail đây là danh sách hình ảnh từ lớn đến nhỏ nè giờ tải luôn nha chọn thumbnail nè nó tải tất cả các hình đều có độ phân giải khá là ổn Đây, lớn không Google rồi tới Pinterest copy link Pinterest vào Enter chờ sau khi chờ xong tải nè vẫn ngon lành luôn dựa vào cái size nè là size ờ, cái dung lượng này là chuẩn rồi nè còn ví dụ nếu mà tải size mod đó thì nó không có tới 100 kb dung lượng cao mấy trăm giờ thì tới zero chan ngưng tải xem link nha, à, đúng không mấy cái link này đều là zerochan.net á kiểm tra lại dung lượng ui cao quá full HD đúng không ta <laughs> để coi cái này bao nhiêu ờ, độ phân giải nhiêu nha details 1002 nhân 1251 Ồ, 1 mê rồi cái phần giới thiệu trước kết quả thì tới đây nha còn rất nhiều trang web nữa chuyện nè à tóm lại là rất là nhiều trang mình có thể ờ, tải được dạ, bây giờ chúng ta sẽ vào phần intro 3, 2, 1 let's go Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MMT Fluency Test Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tool tải ảnh hàng loạt trên hầu hết trang web với phần mềm Bunk Image Downloader Cách tải từ trang web Tìm BID tại web.com để xíu mình check lại ok đó bd tại webs.com sau đó mình tải về còn nếu giao diện trang web đang là tiếng Anh thì bấm download sau khi bấm vào tải tải về nó sẽ ra một cái trang gọi là giao diện ờ, này tiếng Đức thì phải tiếng Đức này là lăn con chuột xuống tìm chỗ listway generate link nè bấm vào download download thì chọn một hai bốn này cũng được chọn xong rồi bấm download nè nên mình đã tải rồi thì mình sẽ thì mình xóa rồi mình tải lại cho nó à, chạy ăn ha. xóa mình tải lại nè coi như là y như mới đi mở cái file đó mình giải nén vào để xem mình xóa luôn cái cái này bên ngoài mình sẽ là à, coi như là làm lại từ đầu mình kéo thả cái này vào bất kỳ đâu đó cũng được ừ. tại web.com nha tải web.com đó là bắt buộc. Giờ mình có dùng phần mềm gì virus nè asset uh, activated uh, full crack nên mình sẽ dùng phần mềm này để quét cái virus luôn à mà khi mà mình copy ra thì nếu mà có virus nào nó sẽ hiện ra ở trong cái phần quarantine này cái phần mềm gì view asset này ngoài uh, ngoài á gọi gì ta à web app web mấy cái file trên máy còn, còn có thể web uh, web được mấy cái link thấy http nhìn là thấy uy tín rồi đúng không đây sau khi đã mình giải nén ra nè mình chuột phải mình scan scan with access smart security number of scan object 4 à, số à, số file đã quét là 4 à, không có file nào bị nhiễm virus nice. à, giờ mình mở lên nè chạy cái BID 6.06 setup x84 nè cái này có tiếng Việt nè mình chọn tiếng Việt nha Ê, quen dùng tiếng Anh là nhìn tiếng Việt nó hơi bị lú <laughs> để xuống cài những thứ cài bình thường thôi tạo lối tắt desktop nè hoặc à, tạo lối tắt uh, ờ, with, with launch là nó sẽ tự động uh, ờ, ghim xuống phần dưới này luôn tiếp cái app này là mình dịch luôn mình dịch nên mới có key nhưng mà mình vẫn uh, chia sẻ các bạn uh, thì sợ bị mất luôn cái key đó cái key đó nó tới ba mươi mấy đô lận <laughs> oh my god ba mấy đô nó giảm giá còn mười mấy đô dịch mất hai tuần để chút nha à, trong khi chờ nhớ cái folder lúc nãy không bên trong có cái activation này. mở lên mở cái BID 5x6x gì nè chọn range phần cài đặt xong đó à, trước khi mình mình rắc á à, mình mở thử cho các bạn xem nha <coughs> khi mà chưa có cờ rắc thì nó sẽ như thế nào <laughs> đây nó sẽ kêu đăng ký còn nếu không đăng ký thì mình bấm hoàn hủy mình dùng các phiên bản à, eh, cái tính năng gọi là giới hạn đó, ví dụ không được tải một trang quá, quá 100 à, ảnh và một số tính năng khác cũng bị à, giới hạn nè thấy thế bản dịch tiếng Việt mà Minh Toàn một chính văn <laughs> nhìn thấy cũng tự hào <laughs> bản sao đây này chưa được đăng ký giới hạn không nhiều hơn hai luồng tải cùng lúc tối đa 100 ảnh một lô tải nè không nhiều hơn hai ứng dụng hoạt động có nghĩa là hai cái phần nè hai cái button email downloader nè nếu, ờ, nếu như mà có kỳ thì sẽ tải được ờ, mình muốn mở lên ba ba bốn cái năm cái sáu cái được cái này mình mở đúng không Nh nhớ cái này không ở đâu rồi cái activation lúc nãy nó ra cái này nè và chọn vào red info nha red info đại một cái tên ví dụ cái này mình đặt lại thôi các bạn biết đó rồi đó email email là không có à, đang có khoảng cách được đâu đúng không mình ờ, đặt đại cũng được vậy dùng cái app thì đặt đại cũng được chọn regist, uh, ờ, registration date ngày đăng ký chọn đại cái nào cũng được ok sau đó bấm vào install install process completed sau khi cài xong rồi, mở bunk email downloader lên. 1 2 3 4 hít thở, hít thở, hít thở. Yeah. Ok. Bạn sẽ được đăng ký với người dùng MNT Cozy À, <laughs> email mntgozitest.gmail.com.com <laughs> Mắc cười cũng là ok nha và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là tải ha thế bà vừa tải cái gì để má ý gọi là cài cài đặt nó tải cái gì cài cách cài đặt sau khi mở ứng dụng thứ nhất là key có key rồi đúng không à, thứ hai là thư mục chọn thư mục nha ở đây thư một mặc định à, qua bên tập tin à, chọn thư mục nè à, ở đây mặc định đang là bulk image downloader ở ODC bạn nào có ODOE thì tự tự đặt tên bây giờ mình tự thử đổi cái địa chỉ mình chọn ổ T do đây là test thì mình sẽ ghi là góc nhầm chuột phải nè hoặc là new folder nha hoặc là control shift n control shift n phím tắt để mà tạo cái mục mới nè đặt đại sau đó sau khi mở cái thư mục test rồi chọn select folder rồi bây giờ chúng ta dán một cái link nào vào đó nha tìm cái link zero chan như cyber chẳng hạn uhm, where is it đây mở đại này là mình ờ, up ảnh nên là có cái album ảnh nè mình copy cái link này này dán vào đây thì các bạn sẽ thấy có nó loa ảnh đúng không đây có 27 nè 55 nè nhiều bạn sẽ không có hiểu nhưng mà để uh, gọi là phân vân giữa hai này bên này là thumbnail thumbnail còn đây là image thumbnail là ảnh thu nhỏ nè ừ, bên để mình ghi đây cho rõ nè thumbnail nè image nè nói dễ hiểu thì thumbnail á có nghĩa là tải gián tiếp từ cái ảnh nhỏ trên web nó dẫn liên ra cái ảnh full á, chất lượng nét hơn còn image á, là tải trực tiếp ảnh có trên web à, các bạn hiểu phần này chưa lại ha bây giờ thử nè mình sẽ cho các bạn dễ hiểu hơn mình cái này này chế độ nhìn uh, xem nè thì chọn cái này nè chọn bên này nè này gọi là gì ta à, danh sách đó, chi tiết á à, chọn cái cái hình chấm hỏi nè lấy kích thước url và ảnh nha đây thấy không độ phân giải cao lắm một ngàn mấy ba ngàn mấy kích cỡ là dung lượng file một đống luôn rồi cái đó là thumbnail là ảnh thu nhỏ nha còn image gọi là ảnh nhúng đi Ý, mình bấm nhập bấm vào dấu chấm hỏi ấy da mình bấm lộn rồi đây là phải mà mình bấm vào dấu chấm hỏi tự anh bấm lộn nút ờ, tải cái này nó sẽ không ờ, không tải được luôn hiểu không nãy mà, uh, cái này là mình chưa tải gì đó nha bên đây là không tải luôn đó là ảnh trực tiếp trên trên đây nè chuột phải rồi cấp uh, lâu lâu ảnh á vậy mình chuột phải rồi copy nha cái ảnh nó nhỏ xíu à nhưng mà nếu mình á cái đó là image nha image là ảnh nhúng nha còn ở thumbnail á là ảnh ờ, à, ảnh gì ta quên ta tại à, ảnh gián tiếp á đây copy nè bạn sẽ thấy bự hơn nhiều đúng không cái lúc nãy chỉ có 200 nhân 200 còn này là một một ba một một ba không nhân một một ba không rồi vì thế nên đối với những ảnh mà ở trên Cyberdrop nè Google hay nãy kia đó Pinterest, Zerochan thì chúng uh, mình khuyên dùng nên dùng cái này dùng chiếc này nè tải ảnh này bấm vào tải đang để tải nè chỉ có một uh, đâu rồi số luồng tối đa cho lên 80 đây nè hãy tải nè mở lên thử chất lượng khá cao đúng không 220 mấy kilobyte độ phân giải ờ, không lấy độ phân giải ta à 1710 nhân 900 này ngon chưa ngon chưa cái đó là à, à tải ở trên ờ, Google uh, ờ, Cyberpunk nha còn B, uh, ờ, Pinterest, Serochan mấy kia đó. nãy mình có uh, ở đầu video các bạn có thấy uh, cái phần spoil không cái phần mà xin trước kết quả không thì nó vậy đó là thumbnails còn bây giờ uh, tiếp tục nha cái đó là phần tải đơn giản cách tải đơn giản nhất là dán vô tải dán vô tải dán vô rồi tải ờ, thì mình chọn cái này rồi tải còn bây giờ là chế độ gọi là chuyên sâu chúng ta vào phần chuyên sâu nha chuyên sâu ờ, dành cho những ờ, bạn nào thích tải chuyện này kia đó Ê, yeah. đau lưng quá tải nhiều chương truyện nè chúng ta sẽ dùng bdq à, nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra kiểm tra trước bằng bunch is made out the à lúc nãy mình có mấy phần cài đặt nó mình quên nói nha hãy chọn thứ một rồi generate file names cái file names là gì là tên tập tin tạo tên ờ, file nè cái này ờ, bị lỗi phong bữa là không có được <laughs> à, dịch có vấn đề chút thì mình ờ, sẽ chọn Xino file name là đừng có nên chọn này nha ừ, cái này thì chọn cũng được nhưng mà mình thường dùng cái này hơn khi uh, xenophile ở à, bên cài đặt nè tạo tên uh, tên file tạo tên file nè chọn là luôn luôn always luôn thay đổi lưu rồi nha còn proxy thì tự phát hiện proxy còn số lần thử lại khi tải ảnh không hợp lệ nè chọn hai nhiều khi bị lỗi thì mình cứ à, đợi một file đợi tới 5 lần thì lâu quá thì giờ mình sẽ chọn hai thôi còn lại là số luồng tải tối đa thì mình khuyên dùng là nên à, để từ 4 đến 8 bạn nào 16 à, tùy trang web nếu như mà tải không vấn đề thì à, cao cũng được lên tới 50 lần nhưng mà thấp thì chọn 4 đến 8 để ngăn cái tình trạng đó là một số web nó chặn cái IP của mình khi mình tải quá nhiều hiểu không lâu lâu nó lại à, thỉnh thoảng có những trang web chặn IP khi mình tải một cùng một lúc nó quá nhiều qua luôn thì sẽ chọn 2 đến 4 rồi tải nhiều ảnh trên uh, à, multiple gallery uh, thì ở đây mình sẽ chọn số trang tối đa là 10 20 30 40 50 vậy thì tùy cái đó là ở trên Google nè Ờ, Zero Chan Pinterest mấy cái tìm hình này kia thôi nha còn nếu như mà tải truyện á thì mình sẽ không có download multiple gallery mình sẽ bỏ cái này không chọn này bây giờ mình thử tải một chuyện nào đó ở trên nát chuyện nát chuyện go mình sẽ làm cái hướng dẫn ờ, tải cái ờ, nhiều link hay sao video sau mình sẽ làm cái hướng dẫn lấy lấy link rồi tải tải cho các bạn xem nha mình dùng BIDQ à. chuột phải nè à không phải à, mình dùng cái app đó là copy selected links rồi bây giờ mình hướng dẫn luôn đi mình tìm cái app ờ, copy selected links nè thấy không đó copy select link links from extension đây y chang luôn y chang những cái link à, cái uh, extension mình đang xài bây giờ mình dán vô đó một đống link không thật tuyệt vời thật không thể tin được <laughs> giờ mình ờ, sắp xếp lại cái link nha ừ, không không sắp xếp lại cũng không sao mà mình thích coi từ đầu mình dùng app gọi là notepad cộng cộng nè để sắp xếp ờ, những cái này làm được nhiều cái lắm mấy bạn nào lập trình nữa thì biết cái máy này mình không thấy dân lập trình <laughs> nhưng mà mình lại thích ờ, vọc máy tính rồi bây giờ mình copy vào bdq nha à, trước khi mình mở bdq mình sẽ check lại mấy cái này đó mình tải thử ờ, một ờ, một trang nha, dán đại đi tải thử một trang mình chọn cái này nha. chọn đây là ảnh nhúng chỉ ảnh nhúng nha thì có những trang mà dư thừa đó nè logo nét truyện nè THCBD nè mình sẽ lưu nó vào bên kia lát hồi mình thêm vô logo ghi giống vậy nha nét truyện nó sẽ uh, một chương thì không sao mà nhiều chương có cùng có mấy cái này thì nó bức xích mệt lắm à, mấy cái file gif này mấy file gif này mình à, nên bỏ không nên ngay tải file gif nhiều lắm nhiều lắm vậy là chỉ có phần à, gọi là logo nét chuyện nè uh, th gạch dưới bcd scbd đúng không th cbd logo nét chuyện rồi bây giờ mình copy hai cái phần này vô à, mình vào cài đặt setting cài đặt chuyên sâu Ad advanced settings chọn phần danh sách bỏ qua nha lưu thay đổi rồi. sau đó mình F5 load lại danh sách hmm. à có hai cách thì cách ờ, cách một là dựa dựa theo tên còn cách thứ hai á, là mình nó sẽ đưa thẳng cái link đó vào luôn danh sách bỏ qua là ignore list nè mình chuột phải ý mình chọn những cái đó tại vì nếu như mà cái này á, là những cái link gọi là cố định mình chuột phải nè chọn thêm vào danh sách bỏ qua nè danh sách bỏ qua Ctrl ship A sau đó nó sẽ đưa cái này mình lưu tại vì mình F5 lại nha đó bật ờ, cái logo với lại kia đúng không và mấy cái file gif này nè cái này mình à, mình có làm một cái file file test đó, cái file gì đó rồi bid ignore list đó. lát hồi mình sẽ đưa cái link cho các bạn à, vô copy cái phần đó luôn copy cái phần đó rồi à, à, tóm là nó khá khá là dài đây nè đây cái này mình đã thêm rồi trên hentai vs à, trên blog truyện trên net truyện net truyện go uh, ờ, quy quy taku chuyện quy quy tớp chuyện tranh tâm sao mình thêm được một số rồi đó rồi tóm lại là bây giờ à, mình sau khi đã chắc chắn là mấy cái phần đó nó không có hiện à, tự động tải rồi mình tắt cái file gif nha lưu nè đó này nãy là tám mươi mấy trang đúng không giờ còn sáu mươi mấy trang đó ok không ok không rồi bây giờ bắt đầu tải tải thử nè gọi là tải nháp đó. dừng mấy phần này quá ha. cái này ờ, sao ta để ý nha nó y, uh, mấy cái này thấy nó y chang không bốn bốn bảy chín bốn bảy chín này à, là nó cố định của số cháp cái này là cái số chapter nè còn bên đây là 52 feet cái này là link gọi là chắc là thấy không phải là 4479 thì ờ, đó sẽ là gọi là ta à, link cố định còn 4479 ờ, nó giúp y chang nè nó theo chương luôn rồi vậy mình buộc phải tải dư lọc theo URL nhé đây mấy cái phần này là đang y chang nè đúng không thì từ phần ờ, đây đây trở lên nè sau khi lọc xong rồi thì nó qua đây nè không đó nó khác liền từ đây à, những cái trang không có 4479 số chương mình Ctrl Shift Y nha Ctrl Shift Y gọi là outdoor đó nè thấy không outdoor nè Ctrl Shift Y thêm vô à, luôn thay đổi đã đang là 60 mấy trang đúng không F5 lại còn 56 nhìn mượt hơn chưa bây giờ tải ờ, hàng loạt được rồi đó giờ mình thử ờ, cái đó mới, mới có một link thôi nha link thứ hai chọn ờ, chọn đại link, link nào đó ok rồi ok rồi rồi bây giờ mình tải nha mình vào bấm chữ Q nè Q U E U E Q U E U E nhớ chuyện chuyện là image image là cái giữa nha còn cái phần uh, rename nè là đổi tên á à, mình chọn cái này nè bên cái bên trái nó tập tin đã tồn tại bỏ qua không nên bỏ qua chuyện không nên bỏ qua nếu tập tin đã tồn tại trong thư mục tải ghi đè không nên ghi đè nếu tập tin đã tồn tại trong thư mục tải đổi tên cái này là cần thiết á rồi bây giờ mình tải nha một khi bạn đã chọn thư mục rồi thì ở những lần sau sẽ không có phần ờ, ờ, nhắc nhở chọn thư mục à, nó sẽ tự động lưu ở thư mục đó luôn để đặt cái tên ví dụ Ichigo chẳng hạn cũng nhầm nữa rồi Control Shift N Control Shift N Ichigo uh, à, Split đi Rồi Sau khi đặt tên xong rồi ta Enter dưới này sẽ có chữ Blitz đúng không Select folder Dán toàn bộ các link này vô Bây giờ chị tải thử nè nhớ bấm vào activate queue kích hoạt hàng đợi à, dán vô rồi thêm url vào hàng đợi nhớ là lưu vào tên của trang trang con nha nghĩa là à, trang cha sẽ có cái trang con trang con là những à, trang à, mà có chat à, gọi là gì ta nè download folder nè rồi paste title page title có nghĩa là tên ờ, tên của chap đó. hiệu chap này là trang của chap này là một trang của chap kia là hai thì mình bấm vào cái này rồi tải thử nha thêm url rồi nha ý chưa nãy chưa thêm thêm là ở dưới này thêm là từ trên này sẽ thêm vào dưới này đó về chờ đi đang loading chẩn chút thôi có gì đâu nãy giờ được 400 trang 500 trang xong rồi đó vào xem công việc thôi show jobs xem công việc nè ừ, tại quá nhanh quá nguy hiểm bấm vào đây để xem ờ, thư mục nha kiểm tra coi thế nào rồi coi nó ổn ổn áp chưa hiện đang tải được tới chap chính nè xíu khá là ok rồi cái đó là hướng dẫn ờ, trên net truyện còn blog truyện hoặc là mấy cái trang khác thì cũng vậy thôi thậm chí kể cả hai ten vn cũng thế rồi à, đến đây thì kết thúc nha chào tạm biệt mình sẽ làm series về các trang những chi tiết tại các trang khác